địa lý 8 à hôm nay thầy à, sẽ hướng à, dẫn các em ôn tập một số cái nội dung để chuẩn bị ra thi dự kỳ 2 địa lý 8 ở đây thầy sẽ cho một số câu hỏi để các em ôn tập thứ nhất là cái phần à, trắc nghiệm để các em chú ý cho thêm những cái câu hỏi sau thứ nhất câu một là khu vực Đông Nam Á là cầu nối giữa hai cái châu lục nào à, thì các em nhìn lên màn hình thì thấy là gì nè có thứ A là châu Á châu Âu B là châu Á và châu Đại Dương C châu Âu và châu Đại Dương D là châu Á và châu Mỹ như vậy là các em phải chọn cái đáp B đó là châu Á và châu Đại Dương của hai các ngành sản xuất của Đông Nam Á tập trung ở à, thứ nhất là A là ven biển và trung du B là trung du và hải đảo C đồng bằng ven biển và D là hải đảo và cao nguyên em chọn là bạn C câu 3 cho đến năm 2015 thì quốc gia nào chưa gia nhập vào tổ chức ASEAN à, các em thấy là có là A là Philippines này. B Đông Timor C Lào và D là Campuchia thì các em chọn là à, Đông Timor Đông Nam Á có 4 Đông Nam Á chủ yếu nằm trong cái kiểu khí hậu nào à, đến đây các em thấy A là khí hậu gió mùa B khí hậu cận nhiệt địa trung hải C là khí hậu lục địa và D là khí hậu nước cao thì các em chọn là a khí hậu gió mùa câu 5 hiện nay số thành viên của hiệp hội các nước đông nam á thì có bao nhiêu quốc gia thì các em thấy là có 10 quốc gia thì tổng số là 11 quốc gia à, và chỉ có là nước đông timor là chưa chưa gia nhập câu 6 Điểm cực bắc phân đất liền của nước ta là 23 độ 23 phút bắc thuộc tỉnh thân nào? À, thực án thể là A là Điện Biên, B là Hà Giang, C là Khánh Hòa và D là Cà Mau. Em chọn là à, B. Câu 7. Vùng biển của Việt Nam nằm trong khí hậu. Nhất là A là ôn đới giảm mưa, b là cần nhiệt giảm mưa, c là nhiệt đới giảm mưa và d là xích đạp à, thì ở đây các em à, chọn cho thầy là kỳ à, c nhiệt đới giảm mưa. Có 8. Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm phát triển kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á? à, thì các em thấy là có một cái đáp án này A là phát triển nhân tốc độ cao B là nền kinh tế phát triển hiện đại C là phát triển nhân sống chưa vững chắc D là nền kinh tế nghèo nàn lạc hậu cả phát triển à, thì ở đây là các em sẽ chọn cho thấy là cái A à, đáp C Câu 9 Địa hình đặc trưng của vùng đồi núi đá vôi ở nước ta à, đó là, là cái đặc điểm nào thì ở đây các em thấy là a là địa hình cát tơ b là địa hình đồng bằng c là địa hình bản bình nguyên và d là địa hình cao nguyên thì các em thấy là chọn cho thầy là thì đáp án là a à, là địa hình cát tơ câu 10 hướng nghiêng của địa hình Việt Nam của nước ta là có cái hướng nghiêng như thế nào à, thì đây à, các em lưu ý thứ nhất là a là tây đông b là bắc nam c là tây bắc đông nam và d là đông bắc tây nam thì các em thấy cái hướng nghiêng của địa hình nước ta đó là cái hướng à, tây bắc đông nam à, các em là trận lẫn luôn với các cái hướng núi đó. câu 11 dãy Hoàng Liên Sơn nằm ở vùng nào của nước ta? À, thì các thể là vùng Đông Bắc, à, B là vùng Tây Bắc, C là vùng Tây Nam Bộ và D là vùng Bắc Trung Bộ. Thì các em là chọn cho thầy là cái vùng Tây Bắc. À, đây là cái vùng núi cao nhất của nước ta, à, cao nhất của nước ta. À. Câu 8 đồng bằng lớn nhất nước ta là cái đồng bằng nào em thấy ở đây là có này thứ nhất là đồng bằng châu thổ sông hồng đồng bằng duyên hải miền trung đồng bằng giữa núi vùng tây bắc và đồng bằng sông cửu long à, thì em chọn ra đây là cái đi. đồng bằng sông cửu long câu 13 hiệp hội các nước đông nam á có bao nhiêu thành viên à, thì các em thấy ở đây là có bốn cái đáp án này à, câu này nó cũng chung với câu à, trước đó là à, b là 10 thân b phần đất liền câu 14 phần đất liền của nước ta theo chiều bắc nam là kéo dài bao nhiêu km à, thì các em thấy là có bốn đáp án thì các em chọn cho thấy là đáp án à, B 1650 m có 15 à, đây có 15 nha sự hợp tác để phát triển kinh tế xã hội của các nước đông ASEAN á, biểu hiện qua à, A là sử dụng đồng tiền chung trong khu vực B là cái hình thành một cái thị trường chung C là cùng hợp tác để sản xuất ra sản phẩm sản phẩm đây là tăng cường trao đổi hàng hóa giữa các nước thì các em chọn có thể là cái à, đoạn D là tăng cường trao đổi hàng hóa giữa các nước rồi phần à, thứ hai đó là các em à, chú ý cho thấy một số cái câu hỏi à, từ luận à, thì như ôn tập thì cả thấy cả hướng dẫn rồi hôm nay là thầy sẽ hướng dẫn ra một số cái câu hỏi và gợi ý trả lời nhất là cái câu 1 là vị trí địa lý Việt Nam có cái đặc điểm gì nổi bật câu 2 là cái tin bay ý nghĩa về mặt tự nhiên của vị trí địa lý nước ta câu 3 là cho cái bảng số liệu và sau đó là các em là gì nè à, vẽ biểu đồ cái cột thể hiện sản lượng khai thác dầu, dầu thô tham xét của nước ta qua các năm thứ hai là cái mà nhận xét sản lượng khai thác dầu thô than sạch của nước ta qua các năm đó. và cái câu 4 bảo là tại sao nước ta không có khí hậu nhiệt đới khô hạn như các cái nước có cung vị độ ở Tây Nam Á và Bắc Phi. Bây giờ hướng dẫn trả lời thì các em có trả lời cho thầy đảm bảo được cả ý sau thứ nhất là câu 1 là vị trí địa lý Việt Nam có đặc điểm gì nổi bật à, thì các em à, là gì nó có bốn cái đặc điểm nổi bật à. thứ nhất là nó nằm trong cái khu vực nội chỉ tuyến nằm trong cái khu vực nội chỉ tuyến của nửa cầu bắc nằm trong cái khu vực nội chỉ tuyến nửa cầu bắc thứ hai là cái, cái à, trung tâm khu vực đông nam á thứ ba là cái câu nối giữa đất liền và biển giữa các cái quốc gia đông nam á lục địa và đông nam á hải đảo thứ tư là nơi giao lưu các cái luồng gió và các cái luồng sinh vật à, em thấy là có một cái đặc điểm lưu ý câu hai trình bày ý nghĩa tự nhiên của vị trí địa lý nước ta à, ý nghĩa các ý nghĩa tự nhiên này. thì các em ra đảm bảo cho thầy những ý sao này thứ nhất nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới à, nhiệt đới ở bản cầu bắc nên có cái nền nhiệt độ là cao chan hoa ánh sáng lại nằm trong khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của gió mùa dịch tiền phong và gió mùa châu Á. Khu vực gió mùa điển hình nhất trên thế giới nên có khí hậu có hai cái mùa khí hậu rất là rõ rệt. À. Thứ hai là cái tác động của các cái khối khí di chuyển qua biển nó kết hợp với vai trò của biển Đông. À. Nguồn dự trữ dồi dào về nhiệt và ẩm đã làm cho cái thiên nhiên nước ta chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển vì thế thảm thực vật ở nước ta bốn mùa xuân tốt rất giàu sức sống khác hẳn với thiên nhiên một số nước có cung vị đồ như ở tây nam á và bắc phi thứ ba là nước ta nằm ở vị trí tiếp giáp giữa lục địa và đại dương à, tiếp giáp giữa lục địa và đại dương liên kề với vân đai sinh khoáng Thái Bình Dương và vân đai sinh khoáng Địa Trung Hải nên đường di lưu và di chuyển của nhiều vì loài đồng thực vật nên có tài nguyên khoáng sản và tài nguyên sinh vật vô cùng phong phú thì ba đó là vị trí và hình thể của nước ta đã tạo nên sự phân hóa đa dạng của tự nhiên giữa miền Bắc với miền Nam giữa miền núi và ấy đồng bằng ven biển hải đảo và hình thành các cái vùng tự nhiên khác nhau thứ à, năm đó là nước ta nằm trong cái vùng có nhiều thiên tai những bão lụt lụt hạn hán mà thường xuyên xảy ra hàng năm à, đấy là cái, cái khó khăn của của các cái của nước ta cũng giống như các cái nước ở Đông Nam Á hàng năm là phải chịu nhiều cái thiên tai như vậy về cái câu 3 thì cả em phải vẽ biểu đồ và thể hiện cái sản lượng khai thác chiều thô than sất của nước ta qua các năm thì à, về vẽ biểu đồ thì cả em phải lưu ý à, lưu ý những điểm sau à, thì cả em quan sát trên lớp đồ à, thì thứ nhất là cái chú ý cho thầy là cái mình phải chia cái tỷ lệ về cái à, giữa các cái sản lượng ví dụ như là à, ở cái mốc mà cao nhất này đó là 45,8 vào năm 2011 thì cái sản lượng sản thật là như vậy thì các em phải lấy cái số đó là 50 để mình chia cho cả cái khoảng này cho đều à, 5 phần nha sau đó các em phải là chia khoảng cách à, các năm à, lưu ý các cái năm khoảng cách giữa các cái năm sau đó thì các em vẽ và mình sẽ lo cái bản à, chủ giải à, ví dụ như là sản lượng điều thô này thì là còn sản lượng của than sắt này đó thì các em thể là nha yeah. thì à. thì yêu cầu thì vào cái cách tính điểm của mỗi cái câu hỏi ấy, theo đặc thù của môn thì các em lưu ý là và biểu đồ hình cột nhóm à, cột nhóm và vẽ cái dạng khác thì không có điểm đúng đảm bảo cái tỷ lệ này đó rồi là có tên biểu đồ chú thích đơn vị số liệu và đảm bảo được cái tính trực quan có nghĩa là các em phải vẽ cái sạch sẽ đẹp thẩm mỹ và yêu cầu thêm nữa đó là cái đúng khoảng cách năm à. mỗi mà thiếu đi thì các em sẽ bị trừ điểm là không phải hai 0,25 về cái phần nhận xét thì các em thấy là cái giai đoạn là từ năm 2005 đến 2011 thì cả khi nhận xét đó là các em lưu ý cho thầy là phải có đảm bảo các cái số liệu cụ thể à, ví dụ như là nó sản lượng à, dầu thô hoặc là à, than thạch thì phải có cái số liệu là nó tăng hoặc giảm à, tăng giảm bao nhiêu và nó cũng tăng bao nhiêu đúng không? À. và thì à, kết luận đó sản lượng than thạch luôn luôn lớn hơn sản lượng dầu thô qua các năm hoặc là tùy theo cái biểu đồ mình làm vậy thì mình phải là chuyển qua cái nhận xét cho đúng về câu 4 thì cả trình bày nguyên nhân cạn kiệt tài nguyên khoáng sản ở nước ta và hành nêu các cái biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản ở nước ta à, thì có rất nhiều cái nguyên nhân làm cho cái tài nguyên nước ta nó cạn kiệt đúng không ạ nhưng mà cả em lưu ý cho thầy là có bốn cái ba cái nguyên nhân à, nhất là quản lý lỏng lẻo nguyên nhân thứ hai là cái kỹ thuật khai thác là con lạc hầu hàm lượng quặng là con lại nhiều trong các cái chất thải mà bỏ đi Đó. thứ ba là cái mà thể là thăm dò đánh giá là không chính xác với cái trữ lượng Đó. rồi là về cái hàm lượng À, về cái sự phân bố à, rồi đó. làm trong khai thác gặp rất nhiều khó khăn và cái lãng phí về, về cái đầu tư về biện pháp thì cái mà lưu ý cho thầy cũng ba cái biện pháp chủ yếu đó là chúng ta cần khai thác hợp lý sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả thứ hai là thực hiện nghiêm chỉnh luật khoáng sản của nước ta thứ ba là tìm kiếm những nguồn năng lượng thay thế và một số cái loại tài nguyên là khác à, ví dụ như là năng lượng gió năng lượng mặt trời năng lượng à, tự nhiên để mà làm hạn chế cái việc à, khai thác khoáng sản các cái tài nguyên khoáng sản và cái câu tiếp theo này à, thì các em thấy là câu à, tại sao nước ta không có khí hậu nhiệt đới khô hạn như một số nước ở cùng bị đối như Tây Nam Á hay Bắc Phi hoặc là à, tại sao nước ta có cùng vị độ với các cái nước ở Tây Nam Á Bắc Phi nhưng mà lại là à, không nóng như cái này à, các em thấy là Bắc Phi là cái các cái nước mà, mà nó cũng xả trên biển giá với biển các cái đại dương nhưng mà do có các cái dòng biển lần nó đi sát bơ cho nên là nó làm cho Bắc Phi là trở thành nên rất là khô nóng và ở đây là có cả mình thấy là có cái hoang mạc à, xa ra rất là rộng lớn còn về tây nam á thì ờ, cái câu này ấy, thì cả em trả lời cho thầy được cả cái ý sao này thứ nhất là nước ta nằm ở khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của gió mùa dịch hay là con gà gió tiền phong và gió mùa châu á à, nghĩa là nước ta đã chịu được hai cái loại gió nhất là gió mùa dịch và thứ hai là gió mùa châu Á cho nên khu vực gió mùa điển đấy là khu vực gió mùa điển hình nhất trên thế giới nên là nước ta là có khí à, có hai cái mùa khí hậu rất là rõ rệt à. thứ hai là cái tác động của các cái khối khí di chuyển qua biển kết hợp với vai trò của biển đông tạo cái nguồn dự trữ dồi dào về nhiệt và ẩm đã làm cho thiên nhiên nước ta chịu ảnh hưởng sâu sắc của, của biển à, các em phải đảm bảo được các cái ý này như vậy là các em mà đã cái ôn tập các em chú ý là ôn tập tốt để mình sẽ có cái bài kiểm tra ra là tốt